tri thiên mệnh những lời dạy của ngài đạt lai lạt ma sức mạnh của trẻ thơ là tiếng khóc sức mạnh của đàn bà là phẫn nộ sức mạnh của ăn trộm là vũ khí sức mạnh của vua chúa là quyền uy sức mạnh của kẻ ngu là áp đảo sức mạnh của bậc hiện trí là cảm hóa Sức mạnh của người đa văn là thẩm sát Sức mạnh của sa môn là nhẫn nhục Bởi chúng ta không thể thay đổi được thế giới xung quanh Nên chúng ta đành phải sửa đổi chính mình Đối diện với tất cả bằng lòng từ bi và tâm trí tuệ Ra đời hai tay trắng Lìa đời trắng hai tay Sao mãi nhặt cho đầy Túi đời như máy bay Thành thật đối diện với mâu thuẫn Và khuyết điểm trong tâm mình Đừng lừa dối chính mình Sự khác biệt giữa con người Là do mức tiến hóa khác nhau Qua các kiếp sống Có khi nào ta thù ghét một kẻ kém ta đâu Suy luận rằng Vạn vật đồng nhất Ta sẵn sàng tha thứ cho kẻ khác vì họ không hiểu biết, không ý thức hành động của mình. Và lại, họ và ta nào có khác nhau đâu. Khi ta hiểu rằng nhất bổn tám vạn thù, ta nhìn vạn vật như chính mình, từ loài người qua loài thú, thảo mộc, kim thạch, và ý thức rằng mọi vật đều có sự sống đều có Thượng Đế ngự ở trong. Ta sẽ cởi bỏ thành kiến, mở rộng lòng thương đến muôn loài. Là con Phật, nếu không nói được những gì Phật nói, hãy im lặng như chánh Pháp. Đừng nói những lời ác, xuyên tạc, bịa đặt, vu khống, làm tổn hại kẻ khác. Nếu không làm được những gì Phật làm, hãy im lặng và lắng nghe, quan sát, học hỏi những thiện tri thức. Đừng vọng động làm điều thương tổn đến tha nhân. Ác khẩu mãi mãi đừng để nó thốt ra từ miệng chúng ta. Cho dù người ta có xấu bao nhiêu, có ác bao nhiêu, anh càng nguyền rủa họ, tâm anh càng bị nhiễm ô anh hãy nghĩ họ chính là thiện tri thức của anh. Người mà trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng của người khác. Khi trong tay anh nắm chặt một vật gì mà không buông xuống thì anh chỉ có mỗi thứ ấy. Nếu anh chịu buông xuống thì anh mới có cơ hội chọn lựa những thứ khác. Nếu một người luôn khư khư với quan niệm của mình, không chịu buông xuống, thì trí tuệ chỉ có thể đạt đến ở một mức độ nào đó mà thôi.